Xin chào ờ, tất cả anh em Ở cái ờ, clip ngày hôm nay tôi ờ, tiếp tục gửi đến anh em và giới thiệu với anh em về cái cách lắc bộ hột tài xỉu bay và cách chơi nó như anh em đã biết ấy, ở những clip trước thì tôi giới thiệu với anh em về cái bộ hột tài xỉu bay và tôi sử dụng cái cống cuộn này để tôi lắc nhưng mà cũng có một số anh em là thắc mắc và hỏi tôi là tại sao không làm những cái clip về cái thố đường này sử dụng thố đường này để lắc thì tôi uh, <clears throat> giới thiệu luôn với anh em à, tôi đáp ứng nhu cầu của anh em hôm nay tôi sẽ sử dụng cái thố đường này để tôi lắc cái bộ hồ tài xỉu bay này trước tiên ấy, thì tôi muốn giới thiệu luôn với anh em về cái bộ hồ tài xỉu bay này thì hoàn toàn không tang nó không giống như những cái nắp âm dương hoặc là đĩa hai chiều khi lắc sử dụng cái ổ nam châm còn riêng về cái bộ hồ tài xỉu bay này thì hoàn toàn không có nam châm không có tăng tích gì cả bao luôn với anh em nước muối này dọi đèn thử cục hít và thậm chí trẻ hột ra không có gì thì trên này có hai bộ hột đều là bộ hột 13 và trong đó có một bộ hột nó là hột 500 và một hột nó là hột uh, um, bay thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về 500 này nếu như hột nam châm thì nó đã dính nó đã hít vào đây đúng không ạ đây dĩa hoàn toàn bình thường với cái hột nam châm này thì tôi sẽ bỏ ra ngoài còn cái hột bay tôi sẽ sử dụng và tôi sẽ lắc thử cho anh em xem cả thố đường luôn về cái ưu điểm của cái bộ hột tay sửa bay này có là khi lắc thì chúng ta có thể giữ hột gọi là giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi được đây nó là cái cách đánh tài xỉu rất là mới à, bên chúng tôi là chuyên cung cấp mua bán tất cả các loại thiết bị đồ chơi tài xỉu ừ, khi anh em ờ, cần thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở đây nhé 08 44 55 5559 và 09 72 41 từ đây vừa rồi tôi vừa nói và tôi thử luôn cho anh em đến nước muối bây giờ tôi sẽ cho sang nước lọc lát nữa tôi sẽ dọi đèn cho anh em về nước lọc thì tất nhiên là nó sẽ chìm rồi nhưng mà quan trọng nhất là nước muối nó sẽ nổ tôi lau và tôi sẽ thử sẽ thử cho anh em với cái bộ ô tài xỉu bay ấy, thì khi lắc bình thường thì nó sẽ đi theo tỷ lệ là 5 năm giống như hột đua nếu như mà là hột đua thì tôi không nói làm gì cả nhưng mà với bộ hột này chúng ta có thể giữ hột có giữ tài giữ xỉu được lắc chắn đi đây nó là một cái à, cách chơi đại xỉu đánh đại xỉu rất là hiệu quả với cái bộ đồ đại xỉu này thì anh em yên tâm 100% là không có tăng tích gì cả giờ tôi sẽ dọn đèn cho anh em là bước cuối Đấy, anh em nhìn hột rất là trong trong suốt luôn như ngọc trinh mặc dù tôi chưa gặp trọng ngọc trinh bao giờ cái màn hình nó hơi mờ anh em thông cảm một chút bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em bây giờ xỉu tôi sẽ giữ xỉu đó vẫn là hai ba năm anh em chén trước hai ba năm chén này tiếp tục vẫn là hai ba năm xỉu 10 hai hai năm xỉu chín một một năm xỉu bảy một hai năm xỉu tám đó, bây giờ sang chén tài 554 xỉu à, tài 14 à, bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem Đó, 552 tài 12 661 tài 13 có là khi lắc thì tất nhiên nó sẽ có những trường hợp gọi chén phản ví dụ như là đang tài chúng ta có thể muốn giữ tài tiếp nhưng mà có thể nó sang một chén xỉu nhưng mà trường hợp đó thì rất là ít thì à, nếu như nó có thể là nó sẽ sang một chén xỉu nhưng mà chén sau mình lắc nó sẽ về luôn Đó, tiếp tục vẫn là tài anh em nhé sáu sáu năm Đó, bây giờ sang xỉu rồi bây giờ tôi sẽ giữ từ tôi sẽ lắc hột đi có nghĩa là từ xỉu qua tài Đó, tài 11 anh em này ba ba năm này tôi sẽ đưa từ tài xuống xỉu đó, 1, 3, 5 xỉu 9 ờ, đấy. Tiếp tục tôi đưa qua tài Đó, 5, 6, 2 Vẫn là tài à? Đưa xuống xỉu Đó, như trường hợp này gọi là chắn phản này nha mày, Nhưng mà tỷ lệ phản của nó chỉ như thế thôi Nó chỉ là một chén Bây giờ tôi đưa muốn đưa xuống xỉu thì nó sẽ xuống luôn Đó, bão bang 2 Tôi lại đưa qua tài 236 hai bà cháu dắt nhau ra đồng tiếp tục đưa xuống xỉu đó một ba năm xỉu chín tiếp vừa rồi tôi giới thiệu với anh em về cái bộ hột tài xỉu bay và có thể chúng ta sử dụng ở trên bất kỳ một cái loại à, chén dĩa nắp nào cũng được từ nắp sơn này cống cuộn hay là thố đường bất kỳ khi đến à, sóng giới anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột này vào thôi và sử dụng cái um, dĩa và nắp thì hoàn toàn bình thường anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0844 và 0972 khi anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em